Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món à, bánh à, ờ, khá là phổ biến ở trong à, dòng bánh giảm cân đó chính là bánh cookie yến mạch ờ, Thì ở đây mình có ba nguyên liệu chính đó chính là yến mạch, chuối và sô-cô-la chip Ở đây mình sử dụng là 400g yến mạch, 5 quả chuối và khoảng 150g sô cô la chip sô cô la chip này thì tùy mọi người à, muốn tăng hoặc giảm độ ngọt của sô cô la thì mọi người có thể tăng khối lượng hoặc là giảm khối lượng sô cô la đi nếu mà mọi người không thích ăn sô cô la thì mọi người có thể bỏ sô cô la đi cũng được thì ở đây sau đây thì mình sẽ tiến hành các cái bước à, làm mà màu bánh quy à, yến mạch này cho mọi người xem nhé thì đầu tiên thì mình sẽ đánh tan cái chuối này ra thì các bạn có thể sử dụng ờ, dĩa hoặc sử dụng máy đánh trứng thì ở đây mình sử dụng máy đánh trứng để đánh cho nhanh và chuối ờ, được nhuyễn hơn ạ thì ờ, bước đầu tiên thì mình sẽ đi đánh chuối ạ đầu tiên thì mình sẽ đánh nát chuối ra Xong khi mà chuối đã được nghiền nát như thế này Chuối càng ừ, nát càng tốt các bạn nhé Sau khi mà chuối đã được nghiền nát này thì mình sẽ cho yến mạch vào Trộn đều lên Mình không cho thêm bất kỳ uh, cái phụ gia nào ví dụ như là đường hay là mật ong mình không cho đâu ạ Cái này thì uh, cái vị ngọt của nó chủ yếu là từ sô-cô-la chip và từ chuối chín thôi ạ em đã đảo được khoảng à, một nửa rồi thì chúng ta sẽ cho sô cô la chip vào đảo cũng món này rất là đơn giản mà lại khá là phổ biến dễ làm các à, bạn có thể tự làm ở nhà những cái bạn mà có nhu cầu giảm cân ạ thì có thể tự làm ở nhà ừ, à, vừa sạch vừa rẻ mà nó lại tiện nữa đơn giản dễ làm nguyên liệu cũng là toàn những nguyên liệu dễ mua thôi ạ đảo đều rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu cho ra khay chúng ta tạo hình và đem đi nướng ạ rất đơn giản thôi đúng không ạ chỉ có ba bước một đánh chuối sau đó là cho uh, hạnh ừ, sau đó là cho suka chip và yếm mạch vào trộn đều và bước cuối cùng là uh, tạo hình bánh và đem đi nướng ạ đó bây giờ thì nó đã đều rồi thì chúng ta sẽ tiến hành uh, tạo hình bánh và đem đi nướng bánh ạ mình sẽ lấy uh, mâm vào để tạo hình ạ bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đi tạo hình bánh thì uh, chúng ta lấy một ít sau đó chúng ta bao tròn vào như này ấn dẹp ra ước chừng nó vào khoảng 15 đến 20 gram một cái bánh các bạn ạ bánh này em nướng ấy bánh này khi mà nướng lên thì nó sẽ mềm chứ nó không giòn giống như dạng bánh quy thông thường bởi vì ở đây chúng ta sử dụng là chuối và yến mạch hai nguyên liệu này thì bánh sẽ không giòn thế nên là à, khi mà chúng ta tạo hình ấy, thì chúng ta nên à, tạo hình nó vừa phải và ấn cho cái miếng bánh ấy cho cái tạo hình bánh ấy nó dẹp ra một chút để khi mà nướng thứ nhất là nó nhanh um, chín thứ hai là để cho nó cái uh, được kỹ hơn ấy ạ thời gian nướng nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ kỹ chín đều hơn vì bánh này à, bản chất là mình không có bột nở vào bên trong thế nên là bánh à, khi mà mình nặn ra như nào thì đến lúc nướng xong hình dạng bánh vẫn nguyên thế thế nên là chúng ta xếp bánh cũng không cần phải cách xa nhau quá khoảng cách vừa phải để bánh à, có đủ không gian để chín lắm ờ, cứ như thế mình nặn cho đến lúc hết ạ sau khi mà đã tạo hình ờ, bánh xong như thế này thì bây giờ chúng ta bắt đầu ra set up lò thì mình sẽ set up lò ở nhiệt độ 175 độ và mình sẽ nướng bánh trong thời gian là 40 phút thì à, bây giờ mình sẽ đem bánh đi ra lò và nướng ạ mình à, đã set up lò ở ờ, nhiệt độ là 175 độ trong vòng thời gian là 40 phút thì bây giờ nhiệt đã lên thì mình sẽ cho bánh vào lò nướng sau đó đóng cửa lò lại và tiến hành nướng ạ khi nướng xong thì ờ, chúng ta cho bánh ra khỏi đó dạ. đây là bánh xong chúng ta lấy xong các bạn thấy rất là ngon ạ chỉ có yến mạch chuối và sô la chip thôi thì ờ, các bạn thử làm theo cái cách mình hướng dẫn nhé nếu mà có vấn đề gì mà à, có khúc mắc thì các bạn có thể để lại comment ở phía bên dưới ạ à, ờ, video của mình đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các bạn à, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình nếu các bạn thích thì các bạn hãy ấn like và chia sẻ giúp mình nhé cảm ơn các bạn